Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sinh niu sát muối vào vết thương Tô Bộ trưởng Sao Tô Đại tướng không ra tay Có thể nói ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam không cay ai bằng cay những người nhại lại mình hình ảnh thánh rắc muối giết về Bởi hình ảnh này với người Việt Nam gợi đến hình ảnh ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng trông vô cùng thổ thiện nó thể hiện phong cách thiếu sự nghiêm túc và cũng thể hiện một trò ăn uống xa hoa đốt tiền, đặc biệt là tiền thuế của người dân được các đảng viên cấp cao tận dụng. Sau khi ăn, clip thịt bò rát vàng được tung lên mạng, rất nhiều người dân Việt Nam đã nhảy lại hình ảnh thắng rắc muối giết bề với nhiều góc độ khác nhau. Có người nhại lại hình ảnh rắc muối, có người thì nhại hình ảnh dùng dao găm miếng thịt đưa vào mồm cho con vật. Tuy nhiên, những người găm miếng thịt đưa vào mồm cho con vật đang ở nước ngoài, Tô Lâm không thể xua quân bắt người đó được. Hình ảnh Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng nổi tiếng trên khắp thế giới. Peter Lâm Bùi bán bún bò tại Đà Nẵng. Anh chỉ nhảy lại hành động rắc mối của giết bê mà ông Tô Lâm đã trả thù bằng cách cho bắt bỏ tù. Peter Lâm Bùi, tức là Bùi Tuấn Lâm, chỉ đơn giản là giáp hành theo phong cách của ZB. Đương nhiên, hành động này không có tội. Tuy nhiên, vì có tật giật mình nên ông Tô Đại Tướng cho bắt anh và tất nhiên là phải kết cho anh một cái tội khác, chứ không phải tội giác hành. Nói thế để thấy sau khi đớp miếng thịt bò rát vàng đầy tai tiếng, ông Tô Lâm trở nên nhạy cảm với hình ảnh ông giết bề. Không biết vô tình hay quý mới đây tờ báo Sinh News của Việt Nam đã đăng một bài với tựa đề sự độc hại phía sau đế chế ẩm thực của thánh giáp muối. Bài báo nói về việc nhiều người dân, nhân viên cũ đã tố Zippe ăn chặn tiền boa, phân biệt đối xử, sa thải vô cớ và ép nhân viên nữ mặc gợi cảm. Mọi việc xảy ra bên trong nhà hàng không hảo nhoáng như bên ngoài. Bài báo sẽ là một bài báo vô thưởng, vô phạt nếu chỉ xem về nội dung đó. Tuy nhiên, với Tô Lâm thì rất dễ bị tổn thương khi nhắc đến thánh giác muối thì bài báo này không hẳn là bài báo vô tình. Với người dân Việt Nam, nhắc đến thánh sắc muối giết bề là lại liên tưởng đến ông Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng. Có những trò chơi khăm, chửi xéo, châm biếm thì người trong cuộc biết và người nhắm vào mình, nhưng cũng chẳng làm gì được. Peter Lâm Bùi sẽ không thể bị Tô Lâm trả thù nếu anh không bị vết đen là tham gia một số hoạt động đòi dân chủ trước đó vì có vết đen như thế nên Tô Lâm trả thù Peter Bùi bằng cách bắt anh ta và ghép vào tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Quy định tại Điều số 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trở lại với bài báo Sự độc hại phía sau đế chế ẩm thực của Thánh Giác Muối. Tác giả bài này sẽ rất ít nguy hiểm hơn ông Bùi Tấn Lâm vì nhà báo nào không có vết đen như ông Lâm Tô Lâm không thể lấy cớ và buộc tội người khác để trả thù nhà báo này. Hình ảnh ăn thịt bò rắt vàng của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một vết đen không thể cột sửa được của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một phút nông nổi ham ăn của lạ đã biến ông Tô Lâm thành một ông bộ trưởng xấu xí, tham ăn, tục uống, tham của lạ và hoang phí với bữa ăn trị giá hàng ngàn bảng Anh. Với một người biết làm chính trị, họ không bao giờ ăn bữa ăn như thế Đừng nói là ăn ở London cách Việt Nam tới nửa vòng trái đất, không ai thấy, mà cứ thoải mái đánh chén. Nay là thời đại 4.0, thời đại của Internet 5G, mọi thông tin đều được truyền đi tốc độ rất nhanh trên toàn cầu. Ông Tô Lâm ắt không nghĩ đến điều này, nếu nghĩ đến ông đã không ăn nó. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam Ông Tô Lâm là mẫu bộ trưởng lạ nhất trong quốc đời bộ trưởng là con người để lại dấu ấn đáng xấu hổ cho bộ mặt của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, để lại hình ảnh đáng xấu hổ cho những quan chức đồng hạng với ông. Đạo đức thấp, tham ăn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cạn nghĩ vân vân. Vậy mà ông lại leo đến chức bộ trưởng và suýt làm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Sinh Niu sát mũi vào vết thương Tô Bộ trưởng